mà khóc tuổi thân nhà mêu <laughs> đi ra giữ dằn con đó đây chị mau mơ đang coi miêu khóc Dược sáu lấy điện thoại lại không cho chơi khóc vậy đó đó rồi tuổi thân khóc vậy đó Dược sáu không cho chơi điện thoại ra đi ra đi ra rồi see you again tức tuổi luôn khóc tức tuổi luôn con mèo mèo ơi cô tao ảnh nè không nó không chịu đâu mẹ nó bồng nó mới chịu mai mốt dưỡng sáo dặn nha là cấm con mèo chơi điện thoại nha thấy con mèo mà cầm điện thoại là dưỡng sáo nhốt con mèo vô toilet luôn nhớ nha à. chơi điện thoại ghét rồi hư con mắt